chào các bạn thiếu nhi Bé Lai đã trở lại với tô màu cho bé mùa 2 rồi đây Không biết các bạn nhỏ có nhớ bé Lai không ta? Mình thì rất vui khi lại được cùng các bạn thiếu nhi tô thật nhiều bức tranh bằng màu nước và học thật nhiều bài học thông qua chương trình này Để khởi động cho mùa 2, bé Lai xin giới thiệu một người hết sức đặc biệt Đó là anh Văn Thành Anh Thành sẽ cùng bé Lai hướng dẫn các bạn tô màu nước cho bức tranh sự thử thách lớn của Abraham cũng bắt đầu thôi nào Các bạn có nhớ về nhân vật Abraham ở tập 4 không? Tiếp nối câu chuyện đó, trong tập này, Chúa đã ban cho vợ chồng ông Abraham một người con trai khi ông bà đã rất lớn tuổi. Vậy nên, ông bà rất yêu thương Isaac là con trai mình. Nhưng Chúa cũng dùng Isaac để thử thách đức tin của ông Abraham đó. Câu chuyện này nằm trong loạt phim hoạt hình Kinh Thánh cho thiếu nhi, có đi kèm ứng dụng Kinh Thánh thiếu nhi Bible App for Kids nếu bạn nào chưa xem thì mình có thể xem hoặc tải ứng dụng ở link bên dưới nha. Nào, giờ chúng ta cùng tô màu nhé. Nhân vật đầu tiên mình sẽ tô là ông Abraham. Chúng ta sẽ dùng màu xanh dương và cam để tô áo của ông Abraham nha. Tiếp đến là em bé Isaac bé lai sẽ chọn màu đỏ cho chiếc áo của cậu bé để trông thật nổi bật. Còn màu da của ông Abraham và Isaac thì chúng mình sẽ pha một tí màu cam với thật nhiều màu trắng. Chi tiết thắt lưng, xài các bạn nhỏ cũng đừng bỏ qua mà hãy dùng màu nâu để tô nhé. Còn màu đen chúng ta sẽ dùng để tô tóc Isaac và ông Abraham. Riêng bộ râu của ông Abraham thì mình sẽ phối giữa màu đen và trắng để thành màu xám. Ta-da! Vậy là đã xong hai nhân vật chính rồi nè. Có một điều bé Lai muốn lưu ý các bạn. Sau những lần tô một màu, các bạn nhớ rửa cọ thật sạch. Dùng khăn giấy hoặc khăn mềm để thấm và lau đầu cọ thật nhẹ nhàng để khi mình tô chi tiết khác bằng một màu khác thì sẽ không bị lem bởi màu cũ nhé. Bella rất mong muốn thấy thành phẩm của bức tranh này Nên chúng ta tiếp tục nào Bây giờ sử dụng lại màu đen và chút xíu màu trắng để có được màu đen nhạt Tô bàn dân của tế lễ bằng đá Tiếp theo mình tô mặt đất với màu xanh lá mạ nhạt Với màu xanh lá đậm, anh Thành có gợi ý sẽ tô cho bụi cây Xanh lá đậm mình pha xíu trắng để có màu xanh lá nhạt dùng tô cho các bụi cỏ nho nhỏ. Còn những ngọn núi xa xa kia mình sẽ tô màu nâu nhạt À còn các tảng đá nè Mình sẽ dùng màu nâu đậm để tô những tảng đá này nhé Để cho bức tranh thêm phần sáng tạo anh Thành đã đưa ra một sáng kiến rất hay, đó là vẽ thêm ông mặt trời màu vàng ở chỗ chân núi Còn bầu trời mình sẽ dùng màu xanh dương Các đám mây sẽ tô màu trắng hoặc cứ để trống bạn nha Yeah, vậy là chúng ta đã xong bức tranh sự thử thách lớn của Abraham rồi Các bạn thiếu nhi giỏi quá Qua bức tranh này, bé Lai và anh Thanh hy vọng các bạn sẽ được một lần nữa nhắc nhớ về sự tin cậy Chúa của ông Abraham cũng như chúng ta đã có thêm những bí quyết để pha được nhiều màu sắc khác không có trong hộp màu Đừng quên ấn nút subscribe và đặt nhắc hẹn để có thể cùng bé Lan tô màu và ôn lại các câu chuyện kinh thánh ở tập kế tiếp nha. Giờ thì chào tạm biệt và